chào anh em Đấy, à, cái video à, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ đồ chơi à, tài xỉu qua lại không tang 100% không tang cho anh em rất nhiều anh em hỏi gọi điện đến cho tôi hỏi cái bộ đồ chơi này chơi như nào vậy thì cái video này tôi sẽ nói cho anh em về cái cách chơi của cái bộ tài xỉu qua lại không tang này và cái bộ đồ chơi này nó mang lại hiệu quả cho anh em như thế nào khi mà anh em à, sử dụng cái bộ này anh em đi lắc nhé đó. thì uh, cũng nói luôn ở trên video này để cho anh em biết luôn này thì cái bộ qua lại không tang này nó không có tang tích bất cứ một cái tăng tích gì cả một trăm là hột không tang à, một cái nhược điểm đó chính là khi nào mà anh em à, muốn lên tài chẳng hạn đó thì là anh em bắt buộc phải có cái động tác hay là có cái tác động vào cái nắp chén Đấy, thì nó mới qua lại được cho anh em chứ ờ, nếu mà của đồ qua lại không tang mà anh em cứ ở như thế này anh em dở lên Đấy, mà nó chuyển một cho anh em rồi thì thì, không có nhá đó thì bắt buộc là anh em phải có động tác hay là cái động tác giả gì đó chẳng hạn hoặc là anh em được út ờ, hoặc là anh em được mở thì là nó sẽ ví dụ nó đang ở xỉu thì anh em sẽ chuyển được lên tài nhé đó thì bây giờ thử luôn cho anh em này này, chụp luôn cho anh em đây cái bộ hột này ấy, khi mà anh em lắc ấy, là nó có tỷ lệ xỉu lên tới ờ, tám chín mươi phần trăm cho anh em đấy thì là để cho anh em có 80 90 phần trăm anh em kết đấy, anh em kết thì là khi nào mà anh em lắc thì là anh em sẽ kết xỉu rồi thì thấy làng xỉu đánh nhiều quá thì anh em có thể chuyển tài đấy, chuyển tài như thế nào cho hợp lý thì anh em có thể sân chơi của anh em thì anh em sẽ tự làm những cái ờ, gọi là những cái động tác giả đấy của anh em nhé để làm sao nó hợp lý làm sao nó, nó cân đối được sân chơi của anh em đó đây thì cái bộ này là khi nào mà anh em lắc thì nó sẽ mặc định đấy, 8 đến 90 phần trăm nó sẽ là xỉu rồi đấy. anh em muốn anh em muốn uh, lên tài đấy. muốn lên tài thế này chẳng hạn thì anh em được út đấy. út thì chắc chắn là anh em sẽ được sàng như này rồi đúng không đó anh em chỉ cần sàng nhẹ thế thôi là hột nó sẽ qua cho anh em nhé Đấy, rất là hiệu quả nha anh em Đấy, rất là hiệu quả nha anh em Đấy, anh em chỉ cần sàng nhẹ thôi Đấy. lỗi đó sàng nhẹ đấy thôi là ok Đấy. Đó, như này anh em được út đúng không út thì thường anh em xoay chén này anh em dây nhẹ này đó rất là ok đấy, thì anh em nào muốn uh, sở hữu cái bộ uh, qua lại không tang đấy, bộ hồ đồ chơi tài xỉu qua lại không tang này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy. anh em lên cơ sở tôi được anh em lên cơ sở tôi ở bên xe miền Tây Sài Gòn nhé đấy, video này làm đến hết chào tạm biệt các anh em